cô cái tư liệu ừ. đúng rồi ừ, nó ngày tháng năm ừ. Ờ, cái đời xe của nó không phải bản thì nó hết cái dây mất vâng. nó còn hạn chế cả cái dây bản thân và nó không bị những cái là nghiện rồi thì cái dây mai vấn vâng. làm cái phân hữu cơ khó không cô? Ừ, phân cơ chương trình cũng không rõ Chúng tôi đi làm mô hình này các bạn ơi Chào các bạn nhá <laughs> Treo đèo lội suối Mới đến được cái vùng này là vùng à, Của xã Tân Thành, Huyện à, Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Ngày hôm nay công ty của chúng tôi đến đây để cho phân làm mô hình Mệt quá các bạn ơi Còn độ ba con rau quăng nữa là đến nơi Đấy, dốc thì dựng đứng như này các bạn này mệt quá cái này làm không có găng tay gì cả ừ, các cô lâu quá cái lá này có quá thuốc gì nữa không đấy thế thôi hai loại này còn là phân bón silic hả vâng, vâng. kia là đấy là cái dùng phân bón gì đây từ từ từ từ chào bà con ngày hôm nay chúng tôi uh, thực hiện một cái hướng dẫn một cái quy trình bón phân silic tân pháp cho cam vàng lá mô hình này được thực hiện uh, trên vườn của nhà bạn lương văn tuyên là giám đốc hợp tác xã thảo mộc việt ở xã ở thôn thôn ba thuốc hạ xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Và mô hình này được hiện thực hiện bởi Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Tuyên Quang phối kết hợp với công ty Silic Tân Phát. Và ở đây chúng tôi thực hiện là à, trên cái à, mô hình trên à, cái tổng số cây là 60 cây. Ừ, và với giống cam là cam sành Hàm Yên và tuổi đời là mấy năm? 8 năm rồi. 8 năm. Và với 60 cây cam sành với tuổi đời 8 năm này thì công thức pha chế phân như sau à, Sinic Tân Phát loại à, dạng bột à, bao 15 cân này thì chúng tôi hướng dẫn là bà con đã bón là một cân trên một gốc trộn với à, cái à, hữu cơ vi sinh thì bà con có thể dùng hữu cơ nào cũng được nhé Đấy. nếu mình không có hữu cơ vi sinh thì mình có thể trộn cùng với phân chuồng ủ hoai mục và phân chuồng hoai mục thì mình có thể cho tùy theo mức độ gia đình có bao nhiêu cho bấy nhiêu còn ở đây bạn à, Lương Văn Tuyên thì bạn ấy dùng cái humic à, của Bình Điền này là cũng là một cân trên một gốc và sau đây thì mời các bạn ra để trộn phân ở đây là các bạn ấy đã có hai cái, cái cái ờ, bao là phân bón hữu cơ đã trộn rồi à đã đổ ra rồi đúng không để đem trộn rồi bây giờ các bạn đã đổ phân xịt rồi còn một bao nữa các bạn đổ lốt đấy ạ đối với những dòng cây quả mình dùng cái loại này thì nó sẽ sẽ phù hợp ừ, vâng. hơn và tăng độ hấp thụ đặc biệt là với những dòng cây yếu cây có múi nhưng mà cây yếu thì ta nên dùng cái silic ừ, dạng bột này thì nó sẽ hiệu quả hơn nếu dùng cái này thì khoảng thời gian bao lâu thì sẽ có tiến triển à, à dùng cái này thì mình à, với một cái quy trình bón là một cân silic cân tác một trên một gốc và đồng thời mình sẽ phun vâng, phun cái phân silic cái loại 300 gram phối kết hợp với cái bảng silic này dạ. thì mình, sẽ phun cho nó ba lần tức là mình sẽ phun các bạn đảo kỹ vậy nhá cho nó đều thì sau 3 kỳ bón phân sau à sau 3 lần phun phân và một lần bón thì nó tổng tổng hợp lại nó sẽ rơi vào khoảng một tháng vâng. thì một tháng sau mình đã thấy những cái mầm trồi nó ra rồi và những cái cái cái cái Vâng, bạn có thể gập gập ờ, những cái bên này hất vào cái xong nó lại cho ra hất vào hất ra cái để cho nó cái phần dưới ở trên này nó đảo đảo đều đi đấy đấy đấy đấy đẩy đẩy cái bên kia lại quay quay bên kia lại ấy lại đó đấy. đấy để cho nó đều đều nhá đấy. sau đây là các bạn là có thể là đi bón à, phân là mỗi một ờ, gốc với các bạn là cho hai cân có loại đã được pha trộn này sau khi trộn rồi các bạn đã đóng vào bao và các bạn chuyển ra lên ờ, trên ờ, vườn để bón các bạn mời các bạn theo chân chúng tôi để vào xem các bạn đi à, bón nha dốc ngược quá đấy phần cam toàn ở trên ờ, núi rồi các bạn ơi Đây thưa các bạn. Dốc dựng núi dựng đứng như thế này. Nếu bây giờ mà vô tình trượt chân cái là lăn xuống tận. Thế là chú phải xuống dưới đón. <laughs> đấy <laughs> gian nan quá các bạn ạ mình chưa từng lúi lúi lúi ờ, dựng ngược này lúi đâu mà để hiểm trở <laughs> như đây các bạn ạ cho nên là bạn miền xuôi ơi hành trình theo ăn, chân bà con ăn một quả cam ấy là phải nhớ cái trong <laughs> trong cam Ủa thưa các bạn Vườn vâng, của nhà Phan Tuyên này Dốc ngược dựng đứng Đây Bạn cứ rồi với các bạn đang à, bón à, phân mô hình đây thì cái cứ, cứ. đêm nay khả năng mưa vâng. có mà ẩm ẩm mưa ẩm ẩm này là tốt quá cái vườn cháu thì không rửa trôi được mưa không không không không bao giờ có hiện tượng nước nước chảy về mặt Ta thấp tay xuống con ơi dạ. thấp tay xuống lo các cháu bị bụi thế các bạn dốc cao dựng đứng các bạn ấy bón ờ, phân vất vả quá tay xuống được vào đây thì mấy thấy thương đồng bào mình các bạn ạ làm cam quá vất vả vượt núi thì dựng đứng như này mà tôi đứng trên tôi đi mãi nửa tiếng leo mà vẫn chưa lên được đến đỉnh các bạn ạ Đấy, không đủ kiên trì để <laughs> lên lên đỉnh núi các bạn nhé dựng đứng nếu mà mình trượt chân một cái là lăn xuống dưới dốc kia mà ở đây nhìn sang gần tới cái ngọn núi bên kia cơ rồi các bạn mình đi làm rồi mà nó mới bán ong chứ cái này thời điểm sáng cái cái... 8 giờ như Sapa luôn cứ cứ cứ cho nó sườn sườn giữa gốc thì chính thôi tại vì nó vứt mạnh quá nó ra ngoài này nó đi xa nhá cứ vứt ở, ở phía phía phía góc đấy xong nó nó hơi ấy ra là vượt đấy. đấy vừa vừa thấy xong nó tan là vừa đấy ở đây quy trình là mỗi một gốc cam mà bảy tám năm tuổi như này thì là quy trình là chúng tôi như các bạn phải cho thêm đi vì là xài cho thế hơi ít có cả răng ờ, thế là hơi ít nó phải là ờ, hai cân thì nó phải vài sáu bảy lắm vào ba bốn lắm là hơi ít sáu bảy lắm vào thì nó mới đủ phải sáu bảy lắm to nhé các cháu nhé bây giờ bón luôn ra đây đi Thank you à, một quay à, Ừ. Tà lông hả? Tà long mắc cạp thôi chứ không hả? Tà không hả? Lông hả? Cháu tiêm tiêm tiêm là tiêm chiều hôm qua đến giờ đang bị đất à? Thế à? được sao? Để cho bà không để cho tôi tôi tôi tưởng tôi làm toàn bộ cái quả đồi này bởi vì sao mà nói thì giọng nói những cái khó khăn của người chúng ta là trên những cái diện tích hiểm trở trên những diện tích hiểm là bây giờ thì chăm sóc của giá thành rất của chăm sóc rất là vất vả nhưng mà khi để mùa xuất giá được giá thì mất mùa thành ra người nông dân khổ thì chúng tôi mong muốn có những à, vâng ờ, thưa bà con là với cái cam mà bảy tám năm tuổi và nó bị vàng lá như thế này thì quy trình bón gốc là ở đây chúng tôi hướng dẫn là bón silic tân phát là một cân một gốc và cái ờ, humic của bình điền thì ta cũng bón là một cân một gốc và một năm thì ta sẽ bón hai lần yeah. Vâng. đấy hai lần bây giờ là ta bón một lần này là hôm nay thì là ngày ở ờ, dương lịch là ngày 26 tháng 3 năm 2023 và ngày âm lịch hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 thì ta bón một đợt này là bón này là bón nốt Thế sau đó đến tháng khoảng tháng 4 tháng 5 Vâng. thì ta lại bón tiếp một lứa nữa là gọi là bón thúc lần 2 à bón thúc lần 1 thế và mình sẽ bổ sung cái túi 300 gram vâng. để mình phun cho nó đấy thì với cái địa hình mà cá là hiểm trở dốc thì dựng đứng như thế này thì khi phun ấy, thì mình cố gắng là phun đẫm đìa là mình phun đẫm đìa trên thân trên lá và uh, vào cả hai mặt lá để giảm thiểu cái Ờ, để cho nó cái cái um, hấp thụ được cho cái lá nó hấp thụ tốt hơn à. bởi vì hiện nay cái lá của mình đang gọi là lá tai chuột tức là lá này nó rất là bé mà nó mỏng và cây thì nó nhìn nó rất là sơ sát bây giờ đang là mùa xuân mà cây như này là sức khỏe cây nào là yếu bởi vì bộ rễ của nó kém thì dạ. mình phải phun bằng cái túi ờ, silic 300 g thì cái loại đấy ờ, chúng tôi hướng dẫn bà con là dùng là cứ một phi một phi 200 lít thì ta nó pha ra là ba tiếng là con làm đấy phun để phun cho khoảng độ như thế này phun cho khoảng 5 50 cây vâng. 5 đến 70 cây nhé vâng. thế và kết hợp cùng với cái việc mà phun cái túi 300 gram đấy thì công ty sẽ cho một cái loại silic nước để cho dùng để giúp cho cái ờ, cây nó có thể phát triển cái hệ lá nó quang nhập không để nó chi tốt vâng. và nó ờ, giúp cho mà phun cái phân này vào thân thì nó cũng hạn chế được cái nấm mốc trên bề mặt thân nó làm cho cái thân của mình những này nó đã bị khô ừ, ừ. rêu rều nấm mốc và nó hơi bị khô đấy nó hơi bị khô đấy Được. Vâng. thì khi mà phun thì vẫn mình xuống khi mà phun cái con kính vào thân này thì... Vâng. hiện nay là cây cam của mình nó đang bị khô như thế này khô như này là cái cái sự và dẫn dẫn ta lên nuôi thân là nó nó kém đấy bởi vì cái nó khô như này thì cái mao mạch của nó sẽ yếu thì cái việc dẫn chuyển thức ăn lên nuôi cây nó sẽ kém thì khi mà mình phun cái túi 300 gram vào đây thì nó, nó phun cả vào thân đấy phun vâng. đậm thân từ gốc lên thì nó sẽ làm cho cái thân này nó tươi trở lại nó trẻ hóa hơn đấy nó trẻ hóa hơn và đồng thời là nó không còn nó hết hẳn cái dây giờ nó mốc này và nó giúp cho cái cây này nó tươi trẻ tươi trẻ lại và cái mau mạch nó nó nó, nó tốt hơn và ừ. nó dẫn chân thức ăn lên tốt hơn thì khi mà mình bón với cái lượng là sinic tân phát một cân trên một gốc này bên những cái hữu cơ vi sinh một cân rồi thì dưới thì mình đã cung cấp đầy đủ thức ăn cho nó rồi tức là trong cái hữu cơ này nó cũng có được cả thành phần đạm lân kali rồi và cái silic này là nó có thành phần canxi magie silic thì nó giúp là cân bằng dinh dưỡng đấy cây này nói chung là thứ nhất là cũng là dễ yếu đấy, dễ yếu này à, à, cây à, sức khỏe của cây kém này rồi cũng một phần là thiếu mất cân đối dinh dưỡng tức là mình ở đây chủ yếu là chỉ bón cái phân uh, hữu cơ hoặc là hữu cơ cộng với đa lượng nhưng mà chưa có trung lượng chưa vâng. có vi chưa có trung vi lượng thì vậy thì cây nó đang thiếu cái trung vi lượng thì khi mình bổ sung vào thì nó đầy đủ cân đối dinh dưỡng thì nó giúp cho bộ rễ nó khỏe nó ra nhiều rễ mới Đấy. và khi mình dùng cái túi 300 g mình phun trên cây phun đều trên các tán lá hai mặt lá và thân cây thì nó làm cho cây cái lá nó khỏe nó quang hợp tốt trao đổi oxy tốt thì cái việc mà bón dưới bón dưới và phun trên thì mình tạo ra một cái gọi là lưu dẫn hai chiều tức là dưới thì đánh lên và trên đánh xuống thì giúp cây sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn và lúc nãy là bạn có hỏi một câu là nếu mà sử dụng cái phân sinh linh như này thì bao nhiêu lâu sau thì cây sẽ tốt thì một tháng sau là mình thấy cũng đã có hiệu quả rồi tức là cây nó ra nhiều lọc này với nhiều chồi nhiều mầm chồi mới và đồng thời là cái lá những cái lá mà nó đang có đây cái lá này thì nó trở thành lá cứng khỏe và nó sẽ rất là dày xanh to cứng bóng khỏe lá khỏe cây mở lá mở cây nó sẽ khỏe hẳn lên và sau đó là cái tỷ lệ hoa đậu hoa tức là ra hoa đậu quả tốt hơn Đấy. hiện nay thì ở đây thì chúng tôi thấy là hoa đang ra này cũng có một số tỷ lệ nhỏ đã đậu quả và cái tỷ lệ hoa đang ra thì mình phun cái phân xinic này vừa là giúp cho cái hệ lá thân nó khỏe nhưng đồng thời là giúp cho cái sự mà à, ra hoa đậu quả tốt hơn Vâng. thì cứ 7 ngày mình làm một lần nhá 7 ngày 7 ngày mình làm một lần 7 đến 15 ngày thì trong vòng khoảng một tháng là mình phun cho nó ba lần thì sẽ... thời gian đầu tiên thời gian đầu tiên còn sau này thì mình không phải phun mấy đâu vâng bởi vì cái thì của mình đây khá là hiểm trở mà làm nó rất là vất vả thì mình cứ bón như vậy ừ. còn đến tháng tư tháng năm mình bổ sung thêm một đợt bón nữa thì như vậy là là à, cái lượng phân cung cấp đủ cho cả năm rồi như thực trạng cây cam thì <coughs> các cô là bên đại diện công ty uh, là người làm kỹ thuật các cô nhìn là biết thực ra đối bệnh vàng lá thối dế của cam sành thì đây là đang là một nỗi đau của bà con nông dân tại vì là sau bao nhiêu năm trồng canh tác để phát triển ra cây cam thì cũng rất là nhiều chi phí 5 năm bắt đầu mới có quả ừ. thì khi mà có quả một hai vụ là xảy ra hiện tượng vàng lá và chết nó gây tổn thất rất là lớn cho bà con cũng như là gia đình thế như vậy là hôm nay được um, bên um, công ty Silic Tân công ty Silic Tân Phát uh, phối hợp với uh, um, trung tâm trung tâm hỗ trợ, hỗ trợ nông dân tỉnh Tuyên Quang uh, đến uh, với hộ gia đình uh, tổ chức uh, hỗ trợ cho 50 cây để uh, điều trị và chăm sóc thí điểm thì uh, tới đây uh, hiệu quả uh, mà mà mà mà tốt thì uh, gia đình cháu cũng sẽ nhân rộng ra điều trị cho toàn bộ cả vườn ừ. và đồng thời là ừ, nếu như thành công thì đây cũng là một mô hình điểm ừ. để nhân rộng trong ừ. toàn huyện Nam Yên nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung cho những cây có múi. Vâng. Đấy cho giúp đỡ cho bà con đỡ khổ đúng rồi <laughs> bởi vì lên đây mà leo những cái dốc mà dựng đứng như thế này chúng tôi vô cùng là thương bà con à. thương nông dân ta làm ra quả cam vất vả quá thiệt hại kinh tế khá lớn Đấy. thì trong 5 năm một vườn cam thì cũng rất là nhiều tiền 5 ừ, năm trông đợi trong 5 năm vâng. mà 5 năm mới được thu rồi. mà thu chưa được bao lâu thì bây giờ cam vâng. đã bị bảng lá như này rồi và cây nó như này là nó cứ chết dần chết mòn này vâng. nó cứ héo mòn dần đi nếu mà mình không nó sẽ không đạt như yêu cầu vâng. quả nhỏ không bán được đúng rồi quả nhỏ không bán được rồi thì uh, quả rụng vâng. quả rụng quả thối um, và lứt nó lại còn ở đây có nhiều hiện tượng bị lám ấy. lám vâng. quả đen quả thì như thế thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của cam vâng. cho nên là khi mà dùng cái phân silic này thì cái quả cam nó sẽ trái nó sẽ to nó to gấp rưỡi như này vâng. nhưng mà đặc biệt là nó đồng đều nếu mà dùng phân tường ấy thì trên 100 quả thì các bạn chỉ thu được khoảng 5 60 quả loại một thôi, còn lại loại hai. Nhưng mà dùng Silic thì chúng tôi khẳng định các bạn phải thu tới 80 đến 90% quả loại một. Nó đồng đều. Mà mã nó sẽ vàng và nó sáng mã. Vâng. Nó vàng bằng kiểu như vàng đồng nhá. Kia lại có nhiều cây mã. chết đấy hả? Vâng. Chứ nếu mà bón như này có cần phải bổ sung thêm phân bón gì nữa không? Là chỉ à. cần uh, à, Silic với lại hữu cơ như thế này là như này là ổn rồi. À. Và đến à, cuối năm thì mình đến giai đoạn mà cách uh, trước thu hoạch khoảng độ 2 tháng ấy phân thì năm ừ. bón mấy lần phân silic này thì ta chỉ bón hai lần thôi hai lần một năm hai lần một năm mấy ta phun để hạn chế được cái vàng đá thì mình phải phun thêm cái phân silic tân pháp vâng. ờ, cái dạng túi 300 g cũng như là cái silic ờ, nước để ừ, kích thích cái rễ nó ra nhiều bởi vì với cái cam như này trước ta phải khẳng định với nhau là bộ rễ yếu vâng. trước là bộ rễ yếu bộ rễ yếu nó không dẫn chuyển được thức ăn lên nuôi cây cho nên là cái gì lá của nó sẽ sẽ biểu hiện đầu tiên lá yếu lá kém sau đó là là quả kém nếu mà bón với lượng như thế thì là um, về chi phí thấp hơn là bọn cháu dùng phân hóa học đúng rồi thấp hơn. nếu mà dùng như này thì các bạn đầu tư một cây cam thì nó chỉ chi phí bằng một nửa cái chi phí mà mà dùng cái phân đa lượng kia thôi vâng. đấy bởi vì trong hữu cơ là nó có đạm lân kali nó có một hàm lượng nhỏ thôi vâng. nhưng mà nó lại bù lại là được là cái hữu cơ này thì nó giúp là cái thức ăn rất là dễ tiêu của bộ rễ cộng với Sinic là một cái mà nó kích thích dễ ra nhiều thì nó sẽ tăng cường cái sự hấp thu vâng. và dinh dưỡng để luôn nên nuôi cây tốt hơn đấy ơi sướng lắm nhá cả nãy còn sướng đến xe đấy ừ. có cần cháu nói cái gì đó là chúng tôi mong muốn công ty kết hợp ừ, như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong cái quy trình bón phân silicon phát cho cam vàng lá và uh, đề nghị là uh, bạn à, giám đốc bạn Tuyên giám đốc hợp tác xã của Thảo Mộc Việt thì cố gắng đang làm nghiêm túc và bằng các kỳ phun phun phân silic à, như là chúng tôi đã hướng dẫn bạn và chúng tôi có cả tờ rơi để cho các thành viên trong hợp tác xã thực hiện thì đề nghị là làm nghiêm túc để làm sao mà sau khoảng thời gian cũng thời gian khoảng 2 tháng là mình đã thấy kết quả rồi. Vâng. Đấy, và sau 2 tháng thì cây lúc đấy là bắt đầu là sinh trưởng phát triển là tốt rồi đấy thì chúng tôi cũng mong muốn rằng với một cái quy trình bón phân đơn giản không đầu tư tốn tiền có uh, phun thêm cái túi Sinic 300 g thì nó vất vả hơn một chút nhưng mà mình có thể hòa chung với thuốc bảo vệ thực vật phun được thì với một cái quy trình như vậy thì giúp cho cây cam là từ từ dần dần khắc phục ra được nhiều cái rễ mới dạ. và cho cây là cái uh,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 và chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay hơn thiết thực hơn nữa còn nếu như các bạn nào muốn mua cam sạch cam ngon và cam chất lượng cao cam hữu cơ khẳng định các bạn là cam sạch nhé và mong muốn được trải nghiệm một khu du lịch sinh thái vừa thú vị vừa mạo hiểm thì hãy liên hệ với à, bạn à, Lương Văn Tuyên với số điện thoại um, số điện thoại 096 576 8088 à, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bạn Lương Văn Tuyên ở đây và mô hình này à, sẽ được theo sát đến cùng Đây. Vâng. chúng ta cùng nhau theo sát để đến khi mà có chất lượng tốt thì à, sẽ à, cùng với bên trung tâm hỗ trợ nông dân của tỉnh tuyên quang à, và nông dân huyện huyện à, hàm yên à, để đánh giá cái mô hình này Thế là cũng mong muốn là mô hình này thành công tốt để tỏa sáng cho mọi người Vâng, cảm ơn cô ạ, cảm ơn công ty đã quan tâm đến bà con uh, Hàm Yên vâng. uh, cũng như là chia sẻ những cái khó khăn của bà con uh, ở thời điểm hiện tại thì uh, cũng mong muốn bên công ty có sẽ có những sự tham gia và sát sao cùng với những hộ nhà vườn để làm sao đảm bảo và làm đúng kỹ thuật đạt được cái hiệu quả tốt nhất. À, bạn cũng nên có nhật ký để Đấy, vâng. vâng. vâng. Nhật ký ví dụ như ngày hôm nay các bón cái gì. sau đến ngày nào. Đấy, không đề nghị là quay lại những cái đoạn video ngắn vâng, để gửi vâng. cho công ty vâng. để công ty xem nếu mà chưa được thì công ty sẽ hướng dẫn thêm và công ty sẽ cho phân bổ sung cho bằng tốt không tốt bằng tốt làm cho bằng ra hiệu quả thì thì mới dừng lại dạ nhé và cuối cùng thì chúng ta <laughs> <laughs> xin kính chúc hợp tác xã luôn à, phát triển mạnh mẽ nhé vâng cảm ơn cô ạ <laughs> còn năm nay là có vụ cam bội thu trong quá trình làm thì làm đến đâu bọn cháu sẽ có cái tư liệu à. clip cháu gửi không ừ. Và chúng ta cùng chào khán giả đấy xin chào xin và chào. hẹn gặp lại